Uh, Electra 2.0 cùng phân khúc với cả Altis, Civic, uh, ờ, Seato và Mazda 3. Uh, ờ, chiếc xe này thì là một chiếc xe mà mình nghĩ là vẫn còn rất là tốt để anh em sử dụng. Xe 2019 đi 2 vạn, 2 đến 3 vạn. Uh, biển thành phố tầm giá khoảng độ uh, 595 triệu có thỏa thuận cho anh em đến xem xe. Uh, xin uh, giới thiệu các anh em một chút sơ qua về Elantra nhé. Mời anh em uh, view nhìn cái phần đầu xe của Elantra 2019 à, đây là phong cũ phong mới thì nó sẽ có đâu đó nó có thể có giá giá cao hơn mà đâu đó nhiều anh em đánh giá rằng cái phong cũ này có khi đẹp hơn cả phong mới đấy là quan điểm cá nhân của từng người à, với mình thì mình nghĩ là Elantra nó vẫn một chiếc xe rất là thẩm mỹ một cái sự trung tính thời trang à, gọi là hơi hơi thanh lịch một tí so với cả những chiếc xe khác như là Atis Atis à, ờ, thế hệ trước thì nó có vẻ hơi già còn Civic thì nó khá thể thao và cái tầm tiền của Civic nó hoàn toàn khác với tầm tiền của Elantra còn Mazda thì nó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn nó tương đối là uh, gọi là kẻ tám lặng người nửa cân đối với cả Mazda mình nghĩ là vậy tất nhiên đối với cả nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam thì uh, uh, xe Nhật nó vẫn là một cái gì đó nó nó có tính bảo thủ và nó rất là dễ gọi là dễ giao dịch dễ bán lại được cái giá rồi ABC rồi độ bền vân vân rất nhiều yếu tố còn đối với xe Hàn thì ngày càng ngày càng chiếm lĩnh hơn cái cái thị phần và cái tình yêu của người sử dụng rất, bởi rất nhiều yếu tố thời trang mức giá hợp lý và đặc biệt là rất nhiều công năng sử dụng rất nhiều option rất nhiều công nghệ trên đấy Ờ, à, mình em nhìn qua một tí về nước sơn Nguyễn Lan Trang một màu sơn đỏ đẹp à, sơn zin thì mình nghĩ là cứ cho là tầm 80 90 phần trăm vì chắc chắn là khi mình mang về mình sẽ uh, sẽ phải tân trang cho bạn ý để bạn ý uh, tốt hơn đấy về đầu xe này anh em nhìn qua một chút cái đèn phía trước là đèn led nhá về phía dưới là đèn sương mù đó và cái gọi là cái trang trí một chút về cái gọi là uh, hốc gió thể thao uh, chúng ta sẽ có nhìn thấy ngay cảm biến phía đầu phía trước này đó xe này nó có cảm biến trước có cả cam hành trình cam lùi uh, tích hợp trên xe thì nếu mình vào nội thất bên trong mình sẽ thấy uh, quả lốp của Elantra mình vừa xem qua thì rất là tốt thì cái quả lốp này đi được hai ba vạn thì nó còn nguyên á còn nguyên luôn và những cái gai lốp những cái ta lông lốp nó còn nguyên này nên là cái cái lốp này cực kỳ mới đó mình nghĩ là nếu anh em mà mà xài chiếc xe này thì mình, mình nghĩ là rất là hợp lý và còn rất nhiều giá trị sử dụng trong cái tầm giá đấy ở ờ, trước cái thời điểm lăn bánh của chiếc xe này năm 2019 thì không biết tầm bao nhiêu nhưng nghĩ về tầm trên 700 Ờ, tầm trên 700 đấy bây giờ thì ờ, bản 2.0 này chúng ta sẽ có mức giá rất là phù hợp thôi đó là dưới 600 595 mà dưới 600 lại còn thỏa thuận cho anh em nữa xe mới anh em mua thì không có ờ, thời điểm này mà nói thì rất là khó khăn cho ngành xe mới là không có xe xe bị canh giá xe tăng giá còn xe cũ thì có sẵn xe anh em thấy không ạ có sẵn xe xe giao ngay thậm chí là còn có thể được giảm giá một chút rồi vài cái trang trí nho nhỏ nhé bản 2.0 này chúng ta sẽ có cửa sổ trời đó đôi thì cũng cân đối và ấy thôi và cũng nói chung là cũng ok rất vẫn còn rất thời trang đây là bản GLS 2.0 nhìn qua một tí cái à đây mà qua một tí cái gương à, cái kính à, chống nóng đã đã đã ra dán sẵn rồi cốp xe cũng đủ dùng và lốp dự phòng ở đây đó vẫn còn rất là mới xe chuẩn mà xe bên mình nhập vào mình sẽ có cái đầu vào tương đối chuẩn nên mình rất tự tin về cái việc mình à, mình giới thiệu đầy đủ tất cả những cái chi tiết trên xe cái sự hoàn thiện của cái xe và những cái chi tiết cộng thêm của xe để mình có giá trị sử dụng thêm đó xe này thì di chuyển thành phố nó khoảng độ uh, ờ, 8 ờ, lít kết hợp với khoảng 6,7 lít và ngoài đô thị 5,4 lít rất là hợp lý rồi mời các bạn ờ, tìm hiểu nội thất một chút của Elantra đây thì cái đồng hồ đô nó là 2,7 vạn và chúng ta sẽ nhìn được toàn bộ khoang của Elantra với những cái mình thấy đầu tiên đó là bộ ghế da còn rất là tốt về da còn nói chung là chuẩn không có những cái vết xước hay là những cái vết ngả màu gì cả tất nhiên là nó sẽ hơi um, hơi hơi hơi oxy hóa một tí sau khoảng hơn một năm bởi vì kiểu gì cái xe nó cũng sẽ vẫn như vậy thôi nhưng mà không sao bởi vì là cái chất lượng da của cái nội thất bên trong này còn quá tốt thêm thêm một cái có giá trị luôn đó là cái màn hình uh, ờ, EO Enon Pro cái gì đấy không biết đọc chính xác không nhưng mà mình vừa xuất mạng màn hình của con này cũng phải tầm 9 đến 10 triệu như vậy là mình có luôn một cái màn hình tích hợp với cả camera trước và sau đó nó chưa phải là cam 360 đâu nhưng mà anh em đã có đã có sẵn những cái này để anh em xài rồi và cả cảm biến nữa rất là an toàn thời điểm 2 năm trước con này nó mình nghĩ thế này là rất là đầy đủ xe Hàn mình cũng phải nói lại với các bạn nó rất đầy đủ và rất nhiều thứ trong một cái xe tầm uh, từ 600 triệu đến 700 triệu trong khi một cái, một cái xe Nhật thì các bạn sẽ phải chi phí cho nó nhiều hơn trong cái phân khúc uh, sedan hạng C đầu tiên nhá ghế chỉnh điện nhá đó. chúng ta có cảm biến lùi chúng ta có sưởi và làm mát ghế đó rất đầy đủ Drive Mode chúng ta rất quen thuộc rồi đối với cả xe của Hàn với hai ba chế độ lái và rất nhiều nút bấm cruise control rồi là các cái cảm biến áp suất lốp cũng có hòa thì hai bên hai vùng đấy rất là ổn cổng kia các thứ sạc thứ sông các thứ là đủ cửa sổ trời nữa vừa nói xong đó nói chung là cái không gian của cái Elantra này nó vừa phải trong cái phân khúc hạng C này thì nó vừa phải nó rất đủ dùng và chất liệu mình đánh giá trong khoảng một năm sử dụng thì nó còn rất tốt Ờ, vô lăng cũng còn còn còn độ mới này cần số cũng vậy vẫn còn độ mới rất tốt các cái vật liệu nhựa trên mặt táp lô trên táp lô và táp ly và cửa ở đây cũng thế trong trạng thái rất tốt tay nắm cửa mạ chrome nhá tay nắm cửa mạ chrome ở trong và ngoài mình thấy là là là rất hoàn hoàn thiện để dùng rồi hàng ghế thứ hai thì mình thấy cũng có một cái không gian ngồi tương đối thoải mái và cái độ ngả tương đối tốt nói chung là nói với cả các bạn là các bạn hãy cứ mạnh dạn sử dụng sản phẩm của Hàn vì mình mình chắc một điều là sản phẩm của Hàn ngày càng đáp ứng được cái cái cái yếu tố về thẩm mỹ và cái công nghệ cũng như là uh, tiện nghi cho mọi người dùng. Thấy là tiếp xúc với nhiều anh em thì nhiều anh em mua xe và bán lại trong khoảng 2 đến 3 năm mà các bạn lên đời nó đều rất bình thường. Nên là các bạn hãy trải nghiệm những sản phẩm như này. Các bạn đừng bảo thủ quá vì việc nghĩ là có thể sử dụng nó 10 năm, 20 năm, 30 năm Ờ, thậm chí lâu hơn thì nó nó rất là rất là, rất là buồn nó rất là chán và nó không có cảm xúc gì trong cái việc sử dụng một sản phẩm cả cái quan trọng là các bạn ờ, có một cái giá trị sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định các bạn có cảm xúc về nó và sau khi các bạn thấy đủ rồi các bạn hãy lên đời và bán nó chiếc xe này đi tầm nhìn qua khoang máy một chút mời các bạn lên xem để gặp mình những cái chất lượng khoang máy quan trọng nhất của cái xe đã qua sử dụng vẫn là ờ, không bị đâm đụng không, bốc sinh đúng không ạ không ngập nước không bơi lội đó, xin mời các bạn với khoang máy của cha à, thì nó cũng không phải là một cái gì nó nó khó xem quá nó cũng căn bản thôi cách bố trí khoang máy thì uh, mình thấy là nó trông nó cũng khá thẩm mỹ nó khá thẩm mỹ nói ở đây là cái sự uh, bố trí khoang máy nó đầy ấy. điều đấy có nó chứng tỏ một cái xe nó có nhiều chi tiết và bố trí một cách khôn ngoan để dễ sửa chữa dễ uh, bảo dưỡng dịch vụ thì cái một khoang máy nó rộng quá đôi khi nó nhìn trong cái xe nó hơi thiếu thiếu một cái sự đầm chắc nhưng mà chiếc xe này thì khoang máy bố trí này rất là rất là ok mọi thứ trong này thì mình đã nói với các bạn rồi là rất nhiều lần đó là bên mình luôn kiểm tra đầu vào rất là kỹ để uh, làm sao mang về một cái xe không bị ảnh hưởng, không bị đâm đụng ngập nước và và cam kết với các bạn là các bạn có thể uh, mang đến tất cả mọi nơi các bạn muốn gọi là kiểm tra tự do đấy bất kể gì thợ hoặc là uh, người có chuyên môn hoặc là các trung tâm kiểm tra xe hoặc là đại lý chính hãng đều rất ok thì cơ bản mình sẽ sâu khoang máy như này cho mọi người xem nào xin mời các bạn uh, nhìn qua một tí khoang máy nắp capo vẫn rất là tốt nhé capo cái chỉ này là chỉ của chuẩn và cái sơn này là sơn chuẩn và những cái phần uh, phần phần chắn nắp capo này nó rất mới và không bị mốc rất chuẩn ở cái phần vách ngăn ở đây cũng thế rất chuẩn ốc yếc và nhựa đều trong tình trạng tốt tất nhiên là khi mang về vệ sinh thì nó là câu chuyện của bên mình nhưng mà dù vệ sinh thì một cái xe mà nó có những cái vấn đề về ngập nước hoặc va đụng ấy nó sẽ để lại dấu vết thôi cái gì nó có lý do của nó mà nếu các bạn uh, biết về uh, để điều tra hay các bạn biết về tìm hiểu nguyên nhân thì các bạn sẽ biết kiểu why why why đặt câu hỏi đấy tại sao cái này như này tại sao như kia mình sẽ có lý do mình sẽ có uh, dấu hiệu và có những cái bằng chứng để lại của một cái xe nó sẽ đâm đụng gặp nước hay có vấn đề gì đó chúng ta sẽ luôn tìm ra vấn, nguyên nhân của vấn đề vâng, ngắn gọn là Elantra nó lái nó khá trung tính nó khá trung tính dễ dàng nhẹ nhàng di chuyển thành phố cũng như là uh, sử dụng xăng hợp lý và thứ hai nữa là một cái đặc điểm của Elantra mình thấy là mình cảm thấy ưng đó là cái cái độ ồn khả năng cách âm của Elantra nó ổn có thể nói là mình có thể xếp điểm 8 điểm 8 hoặc 8,5 cho Elantra về cái khả năng cách âm và xe đi phố thôi không biết đi đường trường thì anh em mà chạy nhiều Elantra có trải nghiệm như nào chia sẻ thêm giúp mình còn đối với mình thì chạy trong thành phố này là quá nhàn Mình đã nói lại với các bạn việc ờ, các bạn sở hữu chiếc xe cũ thì các bạn có rất nhiều lợi thế Chúng ta có dàn kính, chúng ta có camera tích hợp màn hình ờ, gọi tốt Camera hành trình này, camera phía sau này dán kính này thảm sàn này đấy tất cả những cái đấy là những cái mà người chủ cũ của chiếc xe đã trang bị cho chúng ta rồi nhiều cái phụ kiện nó rất đáng giá nó rất đáng giá và thậm chí là khi lên những cái xe có thể lên đến hàng, hàng chục triệu sáu bảy chục triệu tiền đồ thậm chí hàng trăm triệu tiền đồ đấy là một lợi thế của việc các bạn mua xe cũ với cái chi phí vừa phải tiền vừa phải đó mà lại còn có rất nhiều đồ để sử dụng mà không cần tốn thêm cái việc là lắp thêm cũng mua thêm nữa anh em có luôn một cái màn hình cảm ứng rất là nhạy và xịn nhá mình mở cái camera luôn cho anh em xem đó một cái ưu điểm nữa mà nhiều anh em đã biết đó là việc cầm lái Lancia thì uh, không gian bên trong và cái khả năng cách âm của Lancia tương đối tốt so với các xe khác trong cùng phân khúc và chia sẻ của mình đến đây là là hết xin à, chào anh em xin mời comment bên dưới ok xin chào